Thể dục, thể thao, sức khỏe dồi dào ta nên mà luyện tập à, Trời ơi mấy bạn ơi Từ sáng giờ Phong đang đi tập đá banh nữa bạn ơi Trời ơi Phong thấy dạo này á Phong hơi mập rồi bạn ơi bạn nhìn nè Thấy không các bạn có thấy cái cái cái cái bụng của Phong không? Bụng của Phong mập ơi là mập luôn. Ngày xưa Phong cận là 6 muối, bây giờ Phong cận ít tập luyện quá, giờ Phong cận chuyển qua thành một muối luôn rồi. Trời ơi là trời. thôi bởi vậy cho nên là bây giờ nè, Phong phải cố gắng đi tập luyện thể thao để có được cơ bụng 6 muối các bạn ơi. À, thôi bây giờ mình sẽ phải dẹp cái trái banh đi từ nãy giờ mình tập nhiều rồi. Mình tập từ nãy giờ chắc cũng được 5 à, phút rồi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 thì hôm nay nè mình sẽ tiếp tục làm thêm một video mới cho anh em xem rồi đây Và trước khi vào video này các bạn hãy nên nhớ là hãy nhấn vào nút like nè Nhớ vào nút share nè Và nhớ vào nút subscribe đăng ký hộ cho kênh youtube của mình nè Để giúp cho mình mong mau đạt được một triệu subscribe anh em Cảm ơn anh em rất là nhiều nha Mình đã gần đạt được một triệu subscribe đó Nhớ đăng ký hộ cho mình nha mọi người Ai, Còn bây giờ thì mình phải về nhà để mình ăn cơm đây để bụng quá đói bụng quá à, Không biết Sammy có nhà không ta Không biết hôm nay Sam sẽ nấu món gì cho mình à. giờ bà la um sầm vậy trời tôi mới về nhà tôi nghe bà la um sầm coi có chuyện gì vậy ông không thấy là tôi đang rất là bận hả không cần hả tôi rất là bận luôn ủa bận gì đâu đâu bà bà bà coi cái gì à? bà coi cái gì cho tôi, tôi coi chung với coi bận ngắm trai đẹp thấy bận không quá bận luôn trời trời trời trời, trời. ngắm trai đẹp ôi bậy nha bậy nha tôi là bạn trai của bà mà bà còn ngắm trai đẹp nữa là sao hả là sao trời ơi ông không nghe ông bà ta có câu gì không trai đẹp là tài nguyên không ngắm trai đẹp là lãng phí tài nguyên nghe chưa ông nghe chưa Trời mấy anh chàng Hàn Quốc làm sao đẹp trai bằng tôi được Bà ngắm tôi nè, tôi cũng là trai đẹp nè Ngắm, ngắm, ngắm tôi đi Trời ơi tôi ngắm ông hoài tráng thấy mồ luôn á Ông chẳng có gì thay đổi tóc cũng vậy Kính cũng vậy mặt cũng vậy người à, Nói chung người tôi cũng không bằng đâu thôi mệt lắm à, Bây giờ tôi ngắm Ủa? cho tấm mới có gì đâu Ủa gì gì gì đâu mà bà bà làm gì bà chơi tôi ghê vậy hả Bà bà nhìn tôi đi Nè nhìn tôi nè Tóc của tôi màu xanh dương rất là đẹp luôn thấy không Mà cái cái cái khuôn mặt của tôi nè hiền ơi là hiền luôn đeo mắt kính là chứ nhìn hiền ơi là hiền cái bụng của tôi là cái bụng bự nè cái bụng bự của tôi nhìn cũng rất là cute luôn quá đẹp luôn mà còn đòi gì nữa trời ơi ông nghĩ sao vậy người ta phải có thay đổi từng ngày từng ngày ông mỗi một màu xanh lẻ lè đó á nhìn nó chán cái sợ luôn á tôi không thèm ngắm ông đâu tôi để tôi ngắm trai đẹp tôi wow. trời ơi trời ơi mấy bạn đẹp ơi à. mấy bạn ơi mình không ngờ Mấy các bạn nữ không hiểu lý do vì sao mà lại thích mấy anh hot boy Hàn Quốc đẹp trai Ở đây có bạn nào cũng thích mấy anh hot boy Hàn Quốc đẹp trai không? Bạn nào thích nhớ bình luận lại nha Riêng Phong á thì Phong không có muốn nói tại vì Phong là con trai mà Phong là con trai cho nên Phong không thể nào mà mê trai được các bạn hiểu không? Hey, nhưng mà Sammy thì suốt ngày ngồi ngắm ngắm mấy cái anh trai Hàn Quốc đẹp trai gì đó khó chịu quá Thôi bà xuống mà nấu cơm tôi ăn đi Cái gì? Bây giờ tôi sẽ nấu cơm mà Thôi bây giờ tôi có tiền vậy ông, ông lấy tiền đi ăn đi Bây giờ tôi tôi đây tôi ngắm thôi Trời ơi thôi khỏi khỏi khỏi tôi không cần nữa tôi không cần nữa Ai, Trời ơi mấy bạn ơi Mình nói thiệt luôn á Ê, Sammy dạo gần đây gọi là như thế nào anh em Riết rồi Sammy vào đây cũng y hệt như là Camui Y hệt như là Timmy Y hệt Simmy luôn Thời luôn mà nói thiệt các bạn luôn nha Mấy cái bà nữ ở trong Hero Team Mấy mấy mấy, mấy bạn biết sao không Mấy bà suốt ngày ngồi ngắm ngắm mấy cái anh trai đẹp á Cứ trời ơi trai đẹp kìa trời ơi trai đẹp kìa Trong khi đó Hero Team quá trời trai đẹp luôn Phong Cận nè Siro nè Mr. Dịch nè Tàn trai đẹp không mà tại sao không chịu ngắm đi Cứ ngắm mấy cái anh hot boy Hàn Quốc hot boy Trung Quốc hoài à, khó chịu gì đâu á à, Thôi được rồi Mình ra ngoài tiệm cáp xơi mình ăn luôn Mình không có thèm gọi là ăn cơm nhà nữa qua tiệm cáp sơ ăn One hour later Nhầm nhầm nhầm trời ơi KFC ngon quá các bạn ơi Đúng là không có KFC ở đâu mà ngon bằng KFC ở làng Hero Team bọn mình hết luôn á <laughs> Ờ ủa khoan từ mới thấy gì đây Ủa cái gì đây Tiệm cắt tóc ca mui nước Ô chị ca mui mới vừa mở một cái tiệm cắt tóc hả Wow hợp lý quá vậy Trời ơi mấy bạn ơi, dạo gần đây là cái mùa dịch bệnh á, Phong cũng không dám ra đường cắt tóc sợ ra ngoài đường đi đi đi cắt tóc xong cái bị nhiễm corona là chết luôn á cho nên là bây giờ phong không có dám cắt tóc tóc của phong dài ơi là dài luôn rồi mà ca mui mới vừa mở tiệm cắt tóc nè trời ơi hợp lý để mình vào trong tiệm cắt tóc của ca mui mình cắt tóc thử coi xem như thế nào ca mui ơi ca mui ơi ôi trời khách khách khách hello em ôi hello chị ca mui trời dạo gần đây chị ca mui gọi là làm nhiều người thế hết làm youtube bây giờ chuyển qua làm tiệm cắt tóc luôn hả em à mùa dịch lấy tiền đâu chúng ta phải làm thêm để kiếm tiền chứ ok ok chị à chắc là do mùa bệnh dịch quá làm youtube không kiếm được tiền cho nên là chị phải gọi là tiệm mở tiệm cắt tóc đúng không đúng rồi trời ơi à, em muốn cắt kiểu gì đấy nhỉ à bây giờ hả em đang gọi là sao ta ừ, muốn cắt kiểu gì đấy bây giờ nhỉ mình mình cắt như thế nào vậy ta à, à đúng rồi đúng rồi trời ơi mấy bạn ơi mấy bạn biết gì không dạo gần đây sammy rất là mê hot boy hàn quốc mê hot boy trung quốc cho nên là bây giờ mình thử cắt một kiểu tóc giống mấy anh hot boy hàn quốc để cho mình đẹp trai hơn để cho Sammy mê mình luôn ừ hợp lý đó nha ok ok à chị Camui ơi à, đây, đây, đây, chị có thể nào cắt cho em một bộ tóc mà nhìn y hệt như mấy anh hot boy Hàn Quốc được không hả mắt em mà hot boy à, à ê, ê, ê, ê, em thôi chị đã cắt thì em chỉ có thể đẹp trai nhưng mà hot boy Hàn Quốc kể cả xấu như em thì cũng uh, ờ, ok hết thì thành đẹp hết à ok ủa bộ mặt em xấu lắm hả <laughs> hả đẹp ok đẹp, vậy thì được rồi bây giờ chị cắt cho em một bộ tóc mà đẹp hơn cả hot boy hàn quốc luôn nha đẹp hơn luôn nha trời ơi hơn mà ok luôn rồi. ok luôn ok rồi cắt đi chị okay. Ai, ok bạn ơi, mình sắp có được một bộ tóc của Hot Boy Hàn Quốc rồi Hy vọng là kỳ này Sammy sẽ chuyển qua mơi mình chứ không còn mơi Hot Boy Hàn Quốc nữa uhm, Ok, thôi chờ xíu coi xem sao hey. 2000 years later à, xong rồi nè xong rồi hả chị trời nhanh vậy ok để xem coi ta đã à, à. à. đẹp trai thôi. ủa, ủa ủa khoan khoan khoan khoan sao sao mà cái bộ tóc chị ca mui mới vừa cắt cho em em thấy nó không giống hot boy hàn quốc lắm chị ơi Ủa, tóc này chuẩn hot boy Hàn Quốc mà xem Nhưng mà vô tượng hot boy Hàn Quốc này là năm chín chín mấy à Chứ không phải là năm uh, ờ, 2020 em ơi Nhưng mà vẫn là hot boy em ơi Ủa, nhìn em giống hot boy lắm hả? Đâu đâu, em em ra ngoài chờ em xem coi Em em ra ngoài chờ em xem coi Ờ, Ờ cũng được nha Đứng ở ngoài trời thì mình có thể thấy được là da mình trắng bóc luôn bạn ơi Ôi tóc của mình cũng ống ánh ống ánh siêu đẹp luôn nè Trời chắc chắc là nhìn giống hết boy Hàn Quốc rồi đó Ờ giống không ta Ờ chắc chắc chắc là giống rồi Mình nghĩ chắc là giống rồi đó Ok cảm ơn Camu nha Để một tí đó em à, Tiền hả tiền hả ơi ờ, để, để một tí đó em về nhà Em xin tiền Sammy cái em qua em trả cho chị được không Sammy giữ hết tiền của em rồi rồi ok, cái ok. chấp nhận. ok. Ok ok. chị, ok chị. Trời ơi mấy bạn ơi. Hồi kỳ này là mình đã có được bộ tóc của hot boy Hàn Quốc đẹp trai rồi nè. Bây giờ mình sẽ về nhà mình qua mình khoe cho Sammy để coi coi Sammy thế nào nha. Sammy chắc chắn sẽ thích mình cho mà coi. À, <laughs> ok. là la la la la la la Sammy ơi, Sammy à. Oppa, ba Ủa gì vậy? Hello Sammy. Tôi là Phong Cận, hot boy Hàn Quốc đây. Cái gì? Hả? Đâu đâu Đúng rồi, hot boy Hàn Quốc đây Ông mà không nãy ông là Phong Cần chắc tôi không nhận ra luôn á Sao vậy trời ơi Có phải là nhìn tôi đẹp trai quá đúng không Trời ơi Trời ơi ai cắt tóc ông giống như con tinh tinh vậy Gì trời Gì giống con tinh tinh Trời ơi tôi thấy Tôi thấy tôi để tóc này nhìn giống anh hot boy Hàn Quốc mà Sao bà lại kêu mặt mặt tôi giống tinh tinh Trời ơi trời ai cắt tóc cho ông vậy Trời ơi ai à, Ca mui á Trời ơi ông thì sao ông giao cái đầu cho bà mui ông biết xưa giờ nay là bà bà cá mui chưa giờ à, biết bắt biết cắt tóc không hả ủa? ủa tôi tưởng chị ca mui giỏi giỏi cắt tóc lắm chứ nhưng nhưng mà tôi thấy trời cái cái, cái tóc chị ca mui cắt cho tôi nhìn đẹp mà trời ơi trời ơi, ơi ghê quá trời ơi ông biết bà ca mui chưa giờ biết cắt tóc không bà mới là thật tập sinh thôi trời ơi ghê quá ủa ủa vậy hả Ôi tôi tưởng chị ca mui có có có bằng có có bằng cấp để cắt tóc luôn chứ ai về đâu bà bà chưa bao giờ cắt tóc luôn hả vậy là cái cái đầu của tôi là cái đầu đầu tiên được bà cắt luôn hả đúng rồi đó trời ơi ghê quá ủa kỳ vậy ủa nhưng mà thôi nói nói chung là sao cũng được nhưng mà nhìn thấy tôi đẹp trai không thấy tôi đẹp trai không ờ, ờ, không không không không ghê quá ông đứng xa ra tôi ra trời ghê ông như con tinh tinh đi ôi gì ừ. <laughs> gì ông tinh tinh đẹp trai mà thôi lại lại lại lại thôi đừng khóc đừng khóc tôi thấy đẹp ừ. trai mà thôi tôi thấy đẹp trai mà có gì đâu mà mà bà họ thấy ghê quá thôi lại cho hung cái coi ừ, hung cái coi <laughs> ngon ngon em sam ơi sao ơi cho tôi hung cái coi ngon ngon ngon ừ, sao ờ, sao ơi sao ơi đừng chạy bà sao sao ơi ủa, ủa gì kỳ ta sao điên sammy mới nhìn nhìn cái mặt của mình cái sammy chạy mất tiêu rồi ta ủa bộ mà bộ mình không giống hot boy hàn quốc hả sao kỳ vậy sao tự nhiên sammy lại bỏ chạy trời ơi là trời nhìn nhìn mình đẹp trai lắm à tại sao sammy lại bỏ chạy à, trời hay là do camui cắt cho mình cái tóc không giống hot boy hàn quốc ta phải qua máng vốn mới được trời ơi phải qua máng vốn mới được camui đâu rồi camui Ủa, Camui đi đâu mất tiêu rồi bạn ơi Trời ơi, ơi đập luôn, đập luôn, đập luôn, phá luôn, phá luôn tiệm cắt tóc luôn rồi à cái bản tiệm cắt tóc hả đập luôn trời ơi à hả? hình như mình mới vừa đập thấy gì đúng không à trời ơi bạn ơi bả tên là ca Camui nước mà bả là nước mà làm sao bả biết cắt tóc được trời ơi trời hèn gì bả vô bả bà bà bà dọc bà dọc cái bộ đầu tóc của mình nhìn như cái ủ quạ vậy đó trời ơi trời à, vậy làm sao mà trở thành hot boy hàn quốc được đây ừ, trời ơi trời ơi hàng gì sammy gặp mình cái sammy sợ sammy bỏ chạy luôn bạn ơi khổ quá thôi được rồi khỏi luôn từ nay không làm hot boy hàn quốc không làm gì nữa hết giờ mình sẽ gọi là đi đi đi kiếm một cái tiệm cắt tóc khác gọi là cắt tóc chuyên nghiệp hơn để mình cắt lại cái bộ tóc cũ của mình đây <laughs> ok bạn ơi mình nghĩ rằng là video này cũng đã dài rồi và cái bộ đầu tóc của mình như thế này mình không thể nào quay clip được nữa rồi tạm biệt các bạn bạn nha hẹn gặp lại mấy bạn ở những video lần sau nha đừng quên là hãy nhấn là nút đăng ký ủng hộ cho mình để mình có thể kiếm được ít tiền để mình gọi là thay bộ tóc mới anh em tóc này nhìn thấy ghê quá <laughs> ok bye bye mọi người yêu anh em vãi nồi tạm biệt